tất cả mọi à, lượt like cũng như lượt đăng ký của à, của chương trình đó là cái liền động lực lớn nhất để cho em Trang có động lực để em Trang có những cái dự đoán cũng như những con số đưa ra cho tất cả mọi người để chúng ta tham khảo đúng không ạ và quý anh chị có những cái lời bình luận nhận xét thì quý anh chị uh, cứ việc uh, bình luận nhận xét quý anh chị nhé à, em Trang sẽ luôn luôn ờ, lắng nghe cũng như uh, thấu hiểu mọi cái tâm tư nguyện vọng của mọi người để à, nhằm mục đích đó là em Trang sẽ cố gắng đưa ra những cái dự đoán cũng như xây dựng cái kênh của em Trang tốt hơn, ngày càng hoàn thiện hơn để à, giúp cho tất cả cô chú anh chị à, có những con số tham khảo hàng ngày đúng không ạ? Và quay trở lại với bảng kết quả mở thưởng của ngày hôm nay, ngày sổ số, số miền Nam ngày thứ sáu ngày 16 à, tháng 9 năm 2022 thì kết quả cũng đã sổ ra xong rồi quý anh chị ạ. Thì à, à Đầu tiên thì em Trang cũng xin chúc cho tất cả mọi người, cô chú anh chị chúng ta đã gặt hái được thành công ngày hôm nay. Còn đối với cô à, các bạn cũng như anh chị nào không à, gặt hái được ngày hôm nay thì em Trang cũng xin chia buồn với tất cả mọi người nhé. À, em Trang thì à, sẽ cố gắng tốt nhất đưa ra những con số có độ chuẩn xác cao cho cô chú anh chị đúng không ạ? Và em Trang thì xoay à, cầu cũng như làm kênh thì chỉ là cái đam mê hoàn toàn hoàn toàn là miễn phí cho nên cô chú anh chị đi qua thì hãy để lại cho em Trang một like yêu thương cũng như nhớ ấn đứng ấn ký kênh để à, tiện theo dõi những khi à, mỗi khi à, em Trang phát hành quý chị nhé. Và quay trở lại với bảng kết quả mở thưởng của ngày hôm nay thì chúng ta gồm có ngày thứ sáu chúng ta gồm có ba đài đó là Vĩnh Long, Bình Dương và Trà Vinh đúng không Ở đài Vĩnh Long thì chúng ta có đầu là con số 64 và đặc biệt đuôi là con số uh, 75 càng 3 và là tổng 2 quý chị nhé. Tiếp theo đài Bình Dương để chúng ta có đầu là con số 28 và đuôi là con số 06 càng càng 9 và là tổng 6. Và tiếp theo đây tài Vinh thì chúng ta có đầu 04 đuôi là con số 100 à, tổng 0 quý chị nhé càng 1. Và chúng ta cùng điểm qua các đầu lô tô thì à, từ đầu 0 đối với Đà Vĩnh Long từ đầu 0 cho đến đầu 9 thì à, có đầu số 2 và đầu số 3 bị câm quý chị ạ. Đầu số 2 và số 3 đã bị câm hoàn toàn và ở đài Bình Dương thì chúng ta có đầu số 1 và đầu số 3 đã bị câm ạ và có lô hai nháy ở đài Bình Dương thì chúng ta cũng có con số 27 27 được nhân 2 còn đối với đài đối với đài Vĩnh Long thì à, không có con số nào được nhân 2 quý chị ạ và ở đài Trà Vinh thì đầu 0 cho đến đầu 9 thì à, đầu số 4 đã bị câm quý chị nhé đầu số 4 đã bị câm hoàn toàn và lô hai nháy thì có con kép 77 nhân 2 quý chị ạ. Và tiếp theo đó là đầu 3 thì có số 31 nhân 2 nhân 3 luôn quý chị ạ. Rất tuyệt vời, tưng bừng rực rỡ quý chị ạ. Và kết quả đối chiếu cho quý chị thì à, em Trang sẽ đưa ra cái bản kết quả đối chiếu cho quý chị đây đúng không ạ? Thì à, có sao nói vậy, trúng thì chúng ta nói trúng, chặt thì chúng ta nói chặt đúng không ạ? Không có gì là à, khúc mắc ở đây cả quý anh chị. Đầu tiên này đối với Vĩnh Long thì em Trang có chốt cho quý chị này thì à, liên tiếp những ngày trước thì à, em trang có chốt cho quý anh chị nổ tưng bừng rực rỡ ăn đầu đuôi rực rỡ quý chị không biết liệu ngày hôm nay ngày hôm qua đầu tiên em trang lên kênh thì có cho chị được nổ tưng bừng hay không thì chúng ta cùng đối chứng quý chị nhé nhìn lên bảng kết quả đầu tiên thì à, lô bao lô 3663 thì rất tiếc con 64 nó về ngay giải đầu quý anh chị cũng khá là tiếc 36 và 63 Như vậy thì ở đây à, vịnh Long chúng ta đã không gặt hái thành công quý chị ạ. Quý chị hãy để lại cho em Trang một lượt like động viên tinh thần cho em Trang quý chị nhé. Để ngày mai em Trang sẽ có những con số chốt nổ tưng bừng để cho quý chị chúng ta sẽ được vào bờ. Chúng ta sẽ được nhiều may mắn ạ. Tiếp theo ở đài Bình Dương thì chúng ta có lô 7997 đúng không ạ? 7997 ở đài Bình Dương 7997 ở Bình Dương thì, ờ, em Trang có chốt cho cô chú chị đó là 719 và 97. À, nhìn trên bảng kết quả chúng ta cùng kiểm chứng các bạn nhé. 719 thì, à, rất tiếc các bạn ở đây 79 97 thì cũng à, không gặt hái là thành công rồi, 95. 79 thì về 76. 98 rất tiếc. Thật sự tiếc à, các bạn Tiếp theo thì đến là Trà Vinh thì hy vọng chúng ta sẽ nổi tấn bừng các bạn nhé. quý chị nhé. Đối với Trà Vinh thì bao lô 3883 đúng không ạ? trả vinh 38 và 83 cũng khá là tiếc ở đài trà vinh thì ngày hôm nay chúng ta cũng không gặt hái được thành công rồi hy vọng rằng ở à, à, đầu đuôi cho ba đài thì à, em trang có báo 5445 7887 và 8668 7887 thì ở đây nó có 75 quý chị ạ cũng khá là tiếc rồi rất tiếc các bạn ạ 7997 thì không về 7887 thì không về 7997 thì à, về lô ở Đài Bình Dương đã bị lộn đài các bạn ạ Đấy. rất tiếc à, như vậy thì ngày hôm nay chúng ta không gặt hái thành công rồi thì à, cũng à, xin gửi lời à, chia buồn đến tất cả mọi người cũng như xin lỗi thành thật thành tâm của em Hương thì em Hương xin xin lỗi với tất cả mọi người đúng không ạ thì có sao thì nói vậy à, em uh, à, Trang sẽ cố gắng tốt nhất để ngày hôm nay em Trang sẽ sàng lọc ra những con số cũng như đưa ra những cái dự đoán tốt hơn để cho quý anh chị để chúng ta tham khảo hàng ngày đúng không ạ và kết quả đã ra thì nhận định ngày hôm nay không à, gặp được thắng lợi không được may mắn rồi thì sau khi bảng kết quả đã mở thưởng cũng đã ra thì em Trang đến phần à, soi cầu cũng như phân tích thì em đến phần chốt số công khai cho tất cả cô chú anh chị vào ngày mai đó là ngày 10 7 tháng 6 và ngày thứ bảy ngày 17 tháng 9 năm 2022 đúng không ạ và hy vọng ngày mai chúng ta sẽ nổ tướng bừng rực rỡ ờ, các bạn nhé đây đến ngày thứ bảy ngày 19 tháng ngày 17 tháng 9 năm 2022 gồm có bóng bốn đài đó là thành phố Hồ Chí Minh Long An Bình Phước và Hậu Giang và em Trang sẽ đến phần trục số công khai cho các bạn nhé ngày mai thì em Trang sẽ có con lô đó là 7667 ạ ở đây ngày 6 số 7 ở đài à, thành phố Hồ Chí Minh. Và Long An thì em trang sẽ có lô có lô đó là con số 32. 23 và 32. Rồi, Bình Phước thì em trang sẽ có và bao lô cho quý anh chị đó là con 67 và con 98. Và Hậu Giang bao lô thì có con à, 16 61. Rồi ạ. Và đầu đuôi số 4 đài gồm có hai ba ba hai bốn năm năm bốn chín bảy bảy chín đây trên đây là những con số cho tất cả mọi người tham khảo vào ngày mai ngày thứ bảy ngày 17 tháng 9 năm 2022 gồm có thành phố Hồ Chí Minh là 7667 Long An à, 2332 Bình Phước là 6798 và Hậu Giang à, 1661 đầu đuôi số 4 đài đó là 2332 45549779 ạ. À, em Trang cũng uh, xin uh, kính chúc cho tất cả cô chú anh chị cũng như tất cả mọi người ngày mai chúng ta sẽ gặp lại thành nhiều thành công. À, chúng ta sẽ phát tài phát lộc vào ngày mai và hy vọng trên kênh cũng như trên à, Zalo uh, của tất cả mọi người chúng ta sẽ nổ tương bừng rực rỡ quý anh chị nhé. Và quý anh chị yêu mến kênh của em Trang thì hãy nhớ để lại cho em Trang một nút like yêu thương cũng như ấn đăng ký kênh để ủng hộ em Trang để em Trang có động lực tốt nhất à, đưa ra những con số những cái dự đoán tốt cho tất cả mọi người để à, chúng ta tham khảo quý chị nhé và em xin kính chào hẹn gặp lại tất cả mọi người vào cô giờ này ngày mai ạ em à, xin à, trân trọng kính chào tất cả mọi người ạ